tức bây giờ giờ càng thêm lo đường phố tiêu điều cửa hàng treo close vì lúc khung tầng đầu xuân trắng chưa khu phố thình lình phong tỏa người cô vi chẳng cho tràn lan đứng đến tao đàn nguyện huê xem hoa sống sót sinh tồn tròn đường yên thơ xin ráng tu nhà vì khi lỡ bị mười bốn ngày mà giam lòng là có như không ăn tết rồi thấy công an tìm ép mồm đêm trắng khác chỉ là hình sự bùa vây quanh vùng truy vết f 2 f 3 truyền lại của đầu tư chờ hoa vườn xuân nghĩ sao con thu hồi vốn liếng thôi còn chỉ vui xuân tết này nay tết không về mẹ chờ cha mong virus như vậy hẹn chờ xuân sao may mắn năm nay còn hên thấy nè hình ảnh gia đình yêu mến bật camera ngay khi nhớ nhà hình ảnh ngôi nhà thương thiện bật khổ quê của trang nhi quán già hình ảnh khu vườn thân thiện bật Samsung Zippy gửi World hình ảnh sân nhà thân thiện bật ghi phôn hoa mai trước nhà bên nắng mai đào trong gió bực bí phôn hoa mai thắm màu bên nắng mai đào trong gió bực bí phôn hoa mai trước nhà bên nắng sân nhà thân thiện bực bí phôn hoa mai thắm màu